thay đổi để tận giờ mới thấy là cạnh em đã có một người mới em đang đợi ai tới để đón em phải không phải thôi để anh đi trước em đỡ phiền lòng thở dài không nói là không phải không biết gì như khi tại anh cứ mãi chạy theo em thấy chúng ta vô vị thế nhưng rồi em cũng cũng quyết tâm làm điều anh thấy đúng ở trong lòng em mọi điều toàn tính theo anh là chẳng cần chứng minh chẳng ai dạy muốn cho hết tình cảm chân thành bớt lời chúa say đắm để dành để lỡ người kia đi mất không buồn sống anh mãi yêu luôn dành nhiều lời có cánh dẫu trời mưa cũng hoa trong xanh dần nhận ra chẳng đẹp như trong sách sức nhau mọi cái lúc anh tìm thấy em lấy cuộc sống cho tặng vì trong chẳng ai bằng phận thương dù em thay đổi bao người khác nương để như bây giờ thì anh chắc chắn em đã thương người ta hơn anh một người như anh chẳng ai cảm thấy có anh may mắn gì nhiều khi tại anh cứ mãi chạy theo em thấy chúng ta vô vị thế nhưng rồi em cũng cũng quyết tâm làm điều anh thấy đúng ở trong lòng em mọi điều toàn tính theo anh là chẳng cần chứng minh chẳng ai dạy muốn trao hết không buồn mơ mới yêu luôn dành nhiều lời cố trời mưa cũng hoa trong xanh giờ nhận ra chẳng đẹp như trong sách sức nhau mọi cả lúc anh tìm thấy em lấy cuộc sống trao tặng vì nghĩ em quá trong chẳng ai bằng phần thương dù em mãi